Dạ, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm à, cách bó khác một cách bó hoa đơn giản nữa à, Cách bó hoa như thế này à, Bằng giấy, đây là giấy lụa Hay là giấy gì em cũng chẳng nhớ đó ừ. à, Thì đây là cái bó mình đã bó sẵn như thế này à, Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé à, để làm được cái để bó được cái bó hoa như thế này chúng ta à, cần một số nguyên phụ liệu như sau à, đây là một số nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị à, đó là cái giấy bó hoa mình cũng không biết gọi nó là giấy gì cái này thì ở các chỗ bán đồ làm hoa đều rất là nhiều nhau hoặc là các um, tạp hóa cũng thấy có mình thấy bán khá nhiều chắc là giấy <laughs> người ta gọi là giấy cát hay giấy gì ấy tự không biết là giấy gì à, thì gọi tạm gọi là giấy uh, bó hoa nha thì các bạn chuẩn bị cho mình uh, giấy màu xanh và giấy màu trắng màu sắc bó thì do các bạn tôi ở đây mình chọn theo màu sắc của hoa nha uh, <coughs> đây là mình làm hoa lily đây là bó hoa lily uh, mình đã làm và cũng đã giới thiệu với các bạn trong cái clip mình làm hướng dẫn nha thì hôm nay mình sẽ dùng nó để làm bó hoa vì có một bé yêu cầu nhớ rõ là bạn nào nhưng mà uh, thấy bạn đấy bảo là <laughs> muốn bó theo kiểu bó đấy của mình nên là hôm nay mình hướng dẫn uh, thực ra nó cũng uh, mình cũng chả biết là uh, bó như thế gọi là bó gì mình cũng toàn tự bó xong nó thành ra cái hình gì thì nó ra không ngờ lại có bạn <laughs> thích cái kiểu đấy uh, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn à, trước tiên thì ờ, cái bó với cái bó hoa forget me not này thì các bạn à, ờ, forget me not này thì các bạn à, à, bó chúng thành những cái cố định lại thành một hình như thế này hình tròn tròn như thế này nhá rồi à, giấy cái này là giờ nơ di băng à, tiếp theo nữa là cái giấy này thì các bạn làm kích thước là 30 x giấy 50 cm màu trắng thì ờ, gồm có một hai ba tờ bốn tờ năm tờ các bạn dùng cái tờ giấy đó các bạn cắt đôi ra là được nhá à, cái tờ to ấy còn giờ giấy xanh thì có một tờ hai tờ này ba tờ bốn tờ năm tờ ờ, sáu tờ à, các bạn bó càng nhiều thì cái bó hoa nó càng to và càng đẹp nhá thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trước tiên thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy màu trắng hai tờ màu trắng trước các bạn gấp đôi lại cho mình thì trước tiên thì à, các bạn sẽ đặt như thế này đặt chéo nhé <coughs> đặt chéo như thế này rồi các bạn túm lại Đấy, như vậy là đã được <laughs> một à, tương tự với cái ờ, mặt chéo này thì các bạn đặt ờ, úp đối diện lại nhá à, mình lại dùng băng keo sát thì vẫn chưa tìm thấy băng dính các bạn dùng băng keo không có băng dính thì các bạn dùng tạm băng keo sát hơi tốn một chút đó sau khi uh, cố định lại thì chúng ta đã được uh, hình như thế này tiếp theo màu trắng chéo như vậy sau khi bó lớp màu trắng thì chúng ta đã được cái hình ờ, đại loại như thế này chả <laughs> biết nó ra cái hình gì nữa nhưng mà miễn là mấy cái cái nhọn nhọn này nó nó chĩa lên trên nhá tiếp theo thì chúng ta sẽ bó màu giấy màu xanh các bạn đặt như thế này, này. các bạn hình dung ra chưa rồi bó vào thôi ra là bạn nào cẩn thận thì có thể uh, cuốn băng keo sát hoặc là băng dính ngay sau một tờ mỗi một tờ mình ghép vào nhé đây mình lười cho nên là mình đã làm cả đống một như thế này thì nó sẽ bị uh, không được đẹp nhé Đó, sau khi uh, bó xong cái phần uh, giấy màu xanh bên ngoài thì chúng ta đã được cái hình uh, dạng như thế này uh, Thì còn cái tờ một tờ giấy màu xanh cuối cùng thì các bạn làm uh, dùng kéo này Các bạn là uh, cắt những cái đường lượn như thế này Đây các đường lượn như thế này Rồi các bạn là uh, bọc xung quanh các bạn dùng nơ các bạn buộc lại ơi chạm vào máy quay đó vâng. sau khi buộc nơ thì các bạn à, dùng tay chỉnh lại <laughs> tại vì cái bó này là mình à, dùng à, cái giấy cũ để mình bó lại nên là nhìn nó bị nát. dùng giấy mới thì à, lần đầu thì các bạn à, dùng sẽ dùng đẹp hơn nha ở đây mình nhìn nó hơi bị à, cũ nát rách dưới À, sau khi bó xong thì chúng ta đã hoàn thiện được cái bó hoa đơn giản rồi Ờ, cũng ờ, khá là dễ và vâng, cũng không được đẹp lắm à, chúc các bạn thành công với cái uh, bó, mẫu bó hoa như thế này nhá à, cái này thì chả cần phải sắp xếp gì đâu các bạn cứ làm cho cái phần nhọn nhọn nó nó hướng lên trên là được phần góc của cái hình cái tờ giấy à, chúc các bạn thành công với cái cách bó hoa này nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha